Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoàn Official. Ở trong video này, Hoan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để chúng ta cài đặt từ khóa cho video. Điều này sẽ giúp cho video của bạn dễ dàng tiếp cận được với khán giả, những người đang lên YouTube và gõ về cái ô tìm kiếm này để tìm thấy những video của bạn một cách dễ dàng hơn. Giống như là Hoan đang demo ở đây, iPhone 14 chẳng hạn, thì nó sẽ hiện ra video. Và lý do video nào nó hiện lên trên đầu, có những video thì nó lại hiện xuống dưới và có video thì nó hiện được rất nhiều người xem nhưng lại có video thì rất ít người xem. Thì tất cả những cái lý do này tại sao nó đứng đầu và làm thế nào để nó đứng đầu thì Hoan sẽ chia sẻ với các bạn ở trong video này nhé. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thao tác các bạn cũng vào trang youtube.com trên trang chủ youtube.com rồi các bạn vào cái phần logo biểu tượng logo kênh ở đây và các bạn vào YouTube Studio. Rồi trên mục giao diện trang tổng quan bạn sẽ vào chữ tạo video và chúng ta tải video lên như những cái bước các bạn tải video bình thường và các bạn chọn đến một video bất kỳ mà bạn muốn tải lên ví dụ hoan chọn một video này Rồi ở phần tiêu đề và phần mô tả thì Hoan đã có video riêng hướng dẫn các bạn chi tiết cách viết tiêu đề là gì, viết mô tả là gì nhá. Bây giờ trong video này Hoan chỉ đề cập đến vấn đề là thẻ tab thôi. Rồi các bạn kéo xuống dưới, tiếp tục kéo xuống dưới. Đến cái phần là thẻ từ khóa này Ví dụ như Hoan nói về cái chủ đề này là cách tạo landing page, tạo trang bán hàng miễn phí thì Hoan sẽ điền tất cả những cái từ khóa liên quan đến cái chủ đề mà Hoan làm và các bạn phải nhớ những cái từ khóa ở đây nó phải liên quan trực tiếp đến cái chủ đề mà các bạn làm nhé chứ tuyệt đối chúng ta không có được spam chúng ta không có được là vứt những cái từ khóa rác vào đây ví dụ như bạn đang làm về Ờ, chủ đề về ờ, du lịch mà bạn lại ném những cái từ khóa về kinh doanh hay là về nuôi dạy con cái hay là về hạnh phúc lứa đôi hôn nhân thì những cái đó là YouTube nó sẽ đánh giá là các bạn đang spam và nó sẽ không cho video của bạn xuất hiện thậm chí là video của các bạn bị chặn vĩnh viễn luôn nhá ví dụ như là ở đây đầu tiên là các bạn sẽ chọn là cái tên kênh của các bạn này những cái từ khóa là tên kênh tên thương hiệu của các bạn là nó mặc định video nào bạn cũng điền vào đây tiếp theo ví dụ như hoàn tạo video về landing page thì hoàn ghi là landing page đó và lúc này nó sẽ có những cái phần gợi ý ra cho bạn và bạn có thể điền vào đây và Hoan cũng thể giới thiệu cho bạn một cái công cụ đó là mang tên là công cụ Keyword Planner công cụ Keyword Tool.io và các bạn gõ vào cái ô search này các bạn chọn ở đây nền tảng là nền tảng YouTube rồi các bạn gõ cái chữ là landing page ví dụ tạo landing page landing page rồi bấm enter thì lúc này tất cả những cái từ khóa bạn chọn và những cái từ khóa nó liên quan ý, ví dụ như là tạo landing page rồi tạo landing page tiktok tạo landing page tiktok uh, tạo landing page miễn phí tạo landing page chuyên nghiệp đó tất cả những cái từ khóa mà nó liên quan đến cái chủ đề bạn thì bạn sẽ chọn vào đây rồi chúng ta sẽ copy ở phía dưới này copy ở đây đấy của các bạn là tài khoản miễn phí không sao cả nó sẽ không hiển thị cho bạn là số lượng volume tìm kiếm ở đây nhưng tất cả những cái từ khóa này nó vẫn có nhé các bạn hết sức làm bình thường rồi sang đây các bạn dán nó lại này Ctrl V đấy à chưa chưa copy được đây các bạn bấm vào biểu tượng này đây bấm vào biểu tượng này và bấm vào chữ copy rồi các bạn quay sang đây bạn dán nó vào thì tất cả những từ khóa này nó đã được liệt kê lên đây và cứ như vậy nhé bất kể một chủ đề nào bất kể một nội dung nào các bạn chỉ cần nhập những cái từ khóa chính mà các bạn nghĩ ra thôi các bạn điền vào đây rồi các bạn chọn country chọn ngôn ngữ tiếng Việt chọn nền tảng YouTube rồi các bạn bấm ô search rồi chúng ta sẽ chọn đến những cái từ khóa liên quan mật thiết đến cái chủ đề đó mình nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là những từ khóa liên quan đến chủ đề liên quan đến video mà bạn đang làm bạn đang tạo nội dung chứ tuyệt đối không có spam nhá và ở trong cái ô này nó sẽ cho phép các bạn điền tối đa là 500 ký tự nhưng mình có một lời khuyên là bạn nên làm từ khoảng từ 300 cho đến 350 ký tự thôi còn lại các bạn để bổ sung lâu dài dần dần bổ sung chứ còn khi mà các bạn đã up lên đây rồi thì chúng ta không nên là xóa đi nhá rồi các bạn bấm tiếp tục và các bạn xuất bản video bình thường giống như những cái video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn xuất bản rồi đấy và một cái thuật toán là YouTube nó sẽ đánh giá cái mức độ liên quan giữa tiêu đề của bạn này, giữa content cái phần mô tả của video này, nội dung bên trong video. Bởi vì YouTube nó sẽ dùng thuật toán AI, nó biết hết trong video bạn nói về cái gì, nó biết hết video đang làm về chủ đề gì và nó kết hợp với lại tiêu đề thẻ mô tả, thẻ tab và thẻ từ khóa vừa rồi mà mình chia sẻ với các bạn đó thì nó sẽ đánh giá là video của các bạn nó được xếp hạng ở trên YouTube và nếu như nó được xếp hạng nhiều và qua một thời gian có nhiều người xem video phản hồi tốt, phản hồi tích cực về video của bạn thì video của bạn sẽ được xếp lên trên đầu và sẽ được tiếp cận càng nhiều người hơn nhé. Xin chúc các bạn thao tác thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí những cái chủ đề về kinh doanh online, về kiếm tiền online, xây dựng một sự nghiệp ở trên Internet mà không cần phải bỏ một đồng vốn nào. Cách để xây dựng kênh YouTube thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.